và quay lưng không nhìn nhau một người ra đi một người khóc thương một người mới có hôm nào ta cùng nhau tay nắm tay nguyện ước cùng trắng thể mãi không thay lòng hò hè nụ cười để cho người được vui hơn dù anh đớn đau nhưng anh vẫn luôn chúc người ở bên nhân tình xin người đừng nhớ về anh giọt nước mắt rơi đã thay lời anh tiếng ngày lên xe qua cũng là khi em theo chồng về nơi xứ xa và yên vui bên người mới nuốt lệ vào tim còn nén sâu bao nỗi lòng chúc em và ai cho trăm năm được hạnh phúc ngày anh mất em nhưng thời gian như chết lặng sẽ hoa đã đi nhưng anh vẫn nhìn theo mãi bóng em dần xa khuất nơi cuối con đường tiếng em về với người em và quay lưng không nhìn nhau Một người ra đi, một người khóc thương một người Mới có hôm nào ta cùng nhau tay nắm tay Nguyện ước cùng trắng, thể mãi không thay lòng Hò he nụ cười để cho người được vui hơn Dù anh đớn đau nhưng anh vẫn luôn chúc người ở bên nhân tình xin người đừng nhớ về anh giọt nước mắt rơi đã thay lời anh tiếng ngày lên xe hoa cũng là khi em theo chồng về nơi xứ xa và yên vui bên người mới nuốt lệ vào tim còn nén sâu bao nỗi lòng chúc em và ai sẽ trăm năm được hạnh phúc ngày anh mất em nhìn thời gian như chết lặng Xe hoa đã đi nhưng anh vẫn nhìn theo mãi bóng em dần xa khuất nơi cuối con đường khi em theo chồng về nơi xứ xa và yên vui bên người mới nuốt lệ vào tim còn nén sâu bao nỗi lòng chúc em và ai sẽ trăm năm được hạnh phúc ngày anh mất em nhìn thời gian như chết lặng sẽ hoa đã đi nhưng anh vẫn nhìn theo mãi bóng em dần xa khuất nơi cuối con đường tiếng em về với người bóng em dần xa khuất nơi cuối con đường ra đi thật rồi ngày xưa kia em nói yêu không man bão dối gian và lòng ta đã tin vào em để hôm nay khi trắng tay người quay lưng bỏ ta cùng tình yêu ra đi thật xa ôm bao niềm đau ta bước đi trong màn đêm với bao giấc mơ giờ tan biến vì ngày xưa ta đã tình ngày xưa ta quá yêu nên giờ đây con tim ta mang niềm đau em ơi giờ đây em nỡ quên bao lời thề khi bao giấc mơ giờ vẫn chưa vội tan nhìn em quay bước đi tim ta như chết lặng ngày xưa khi yêu nhau em đã nói cuộc tình mình sẽ mãi sẽ không đổi thay đâu có tình yêu bao lời thề khi ta khó khăn người đã bỏ ta mà đi giờ đây ta mới hay em không yêu thật lòng làm sao có thể tình trong tình yêu chỉ toàn là dối gian dối gian mà thôi giấc mơ giờ tan biến vì ngày xưa ta đã tin ngày xưa ta quá yêu nên giờ đây con tim ta mang niềm đau em ơi giờ đây em nỡ quên bao lời thề khi bao giấc mơ giờ vẫn chưa vội tan nhìn em quay bước đi tim ta như chết lặng ngày xưa khi yêu nhau em đã nói cuộc tình mình sẽ mãi sẽ không đổi thay tình yêu bao lời thề khi ta khó khăn người đã bỏ ta mà đi giờ đây ta mới hay em không yêu thật lòng làm sao có thể tin trong tình yêu chỉ toàn là dối gian dối gian mà thôi em ơi giờ đây em đã quên bao lời thề khi bao giấc mơ giờ vẫn chưa vội tan nhìn em quay bước đi tim ta như chết lặng ngày xưa khi yêu nhau em đã nói cuộc tình mình sẽ mãi sẽ không đổi thay thôi tôi còn đâu bao tình yêu bao lời thề khi ta khó khăn người đã bỏ ta mà đi giờ đây ta mới hay em không yêu thật lòng làm sao có thể tình trong tình yêu chỉ toàn là dối gian dối gian mà trong cô trôi quá tầm rồi giờ tôi lang thang trên phố một mình nhớ em làm gì em cũng không biết không mà giờ tôi lang thang trên phố một mình với đêm chẳng ai biết tôi đang cần có ai cần có một tình yêu tôi đã không mong lòng rồi chẳng muốn người kia sẽ làm tôi nhớ giờ tôi lang thang trên phố một mình lẻ loi từng đêm oh, oh, oh, oh. ngày đó nếu biết trước tôi đã không tin lời em ngày đó nếu biết trước tôi đã không mong được có em có em xót mất em có em để làm chi chỉ là tôi thêm chán tin ai ngày đó nếu biết trước tôi đã không mong được thứ tha ngày đó nếu biết trước tôi đã không mang một nỗi đau một nỗi đau cũng chẳng sao đã quá nhiều nỗi đau nỗi đau nào rồi một ngày không thể quên làm sao tôi quên đi những ngọt ngào đã trao về người ôi tình yêu quá êm làm sao tôi quên đi những lời người nói ra từng lời nói nghe sao thật đắng cay ngày đó nếu biết chưa tôi đã không không yêu em yêu em làm chi để lòng tôi nát làm sao tôi quên đi những kỷ niệm đã trôi quá thật rồi giờ tôi lang thang trên phố một mình nhớ em làm gì em cũng không biết không giờ tôi lang thang trên phố một mình với đêm chẳng ai biết tôi đang cần có ai cần có một tình yêu tôi đã không mong lâu rồi chẳng muốn người kia sẽ làm tôi nhớ ra tôi lang thang trên phố một mình lẻ loi đêm từng đêm biết chúng tôi đã không mong được có em có em soi thoát em có em để làm chi chỉ là tôi thêm trắng tin này ngày đó nếu biết trước tôi đã không mong được thứ tha ngày đó nếu biết trước tôi đã không mang một nỗi đau một nỗi đau cũng chẳng sao đã quá nhiều nỗi đau nỗi đau nào rồi một ngày không thể quên đã không tin lời em ngày đó nếu biết trước tôi đã không mong được có em có em rồi mất em có em để làm chi chỉ là tôi đã chẳng tin ai ngày đó nếu biết trước tôi đã không mong được thứ tha ngày đó nếu biết trước tôi đã không mang một nỗi đau một nỗi đau cũng chẳng sao đã quá nhiều nỗi đau nỗi đau nào rồi một rất cao vì một hạnh phúc em đang tự kiếm tìm vì tình yêu anh em không còn như trước thôi em cứ xa đi bao ngày tháng bên nhau lời yêu thương em trao anh trả lại em hết đừng vì tình nghĩa với anh mà dối lòng đừng vì câu nói khi xưa là trùng thủy anh không trách em đâu Anh chỉ trách anh thôi Đường riêng anh đưa em đi sợ rẽ lối hết rồi nỗi đau không tên để sống không biết ngày mai dù biết em đã thay lòng khi trái tim anh đã nhiều lần hàn gắn nhưng cớ sao em ơi anh hàn gắn bao nhiêu chỉ làm ta ngày càng xa cách vì một hạnh phúc em đã anh tự kiếm tìm vì tình yêu anh em không còn như trước thôi em cứ xa đi bao ngày tháng bên nhau lời yêu thương em trao anh trả lại em hết đừng vì tình nghĩa với anh mà dối lòng đừng vì câu nói khi xưa là trùng thủy anh không trách em đâu anh chỉ trách anh thôi đường duyên anh đưa em đi sợ rẽ lối rồi vì một hạnh phúc em đang tự kiếm tìm vì tình yêu anh em không còn như trước thôi em cứ xa đi bao ngày tháng bên nhau lời yêu thương em trao anh trả lại em hết đừng vì tình nghĩa với anh mà dối lòng đừng vì câu nói khi xưa là trùng thủy anh không trách em đâu anh chỉ trách anh thôi đường riêng anh đưa em đi sợ rẽ lối tắt bao ngày rồi trống trái tim Đêm nay sao mưa cho lòng càng thêm não nề Đôi chân lang thang trên đường về sao khuất lối Em có hay chăng lòng tôi Vẫn đó những tình yêu ngày nào ta đã trao Bao nhiêu yêu thương ân tình giờ sao chẳng còn Em đi mang theo tôi một tình yêu đã lớn vì sao ta mất nhau mình đã hứa mãi bên nhau dẫu muôn tròn kiếp ta bên nhau sao giờ cuộc tình buồn trong nước mắt dù trọn đời này anh đã mơ mình sẽ luôn hạnh phúc cho đến ngàn sao chưa một lần về chung lối quên đi người ơi giấc mơ yêu xa rồi chỉ còn nỗi đau trong lòng tôi à, quên đi người ơi những yêu thương trong đời cho nhau bao nhiêu mơ mộng giờ đã vỡ giờ sao chẳng còn Em đi mang theo tôi một tình yêu đã lỡ Vì sao ta mất nhau Mình đã hứa mãi bên nhau Dẫu muôn trọn kiếp ta bên nhau Sao giờ cuộc tình buồn trong nước mắt Dù trọn đời này anh đã mơ mình sẽ luôn hạnh phúc Cho đến ngàn sao lai ta chưa một lần về chung lối quên đi người ơi giấc mơ yêu xa rồi chỉ còn nỗi đau trong lòng tôi ha. quên đi người ơi những yêu thương trong đời cho nhau bao nhiêu mơ mộng giờ đã vỡ tan quên đi người ơi nhung nhớ chỉ hơi người ngày buồn sẽ trôi theo thời gian chưa một lần bước chung đường quên đi người ơi giấc mơ yêu xa rồi chỉ còn nỗi đau trong lòng tôi ha quên đi người ơi những yêu thương trong đời cho nhau bao nhiêu mơ mộng đã vỡ em hôm nay không như là em hôm qua Thì anh cũng sớm chấp nhận cho em lời xin lỗi Mặc dù anh biết em chia tay cũng chỉ là vì đam mê Đam mê phù du, đam mê lợi danh, em bỏ mặc anh Quay về đây em cầm tay, em không trên đôi vai này Em nói em còn yêu anh như ngày xưa Em đâu nghĩ rằng anh còn yêu em không hay là hết rồi lầm lỗi trong anh sẽ mãi là vết thương không lành gạt đi nước mắt thôi nghĩ về em tìm về nơi chốn bình yên gạt đi nỗi nhớ cứ mãi theo anh như ngày đầu tiên gạt hết tất cả hạnh phúc yêu thương ngày xưa vẫn còn tha thiết lúc anh chưa nhận biết sẽ có lúc phải tan biến sự thật là anh còn yêu em nhưng phải làm sao đây người ơi chia tay nhau sẽ rất dễ nhưng cũng quá khó tìm lại ở trên môi Từ tập quên em đi học cách nhận biết là anh hết yêu em thật rồi tình yêu có nghĩa sẽ đến với em một ngày nào đây. về đây em cầm tay em khóc trên đôi vai này em nói em còn yêu anh như ngày xưa em đâu nghĩ rằng anh còn yêu em không hay là hết yêu em rồi lầm lỗi trong anh sẽ mãi là vết thương không lành gạt đi nước mắt thôi nghĩ về em tìm về nơi chốn bình yên gạt đi nỗi nhớ cứ mãi theo anh như ngày đầu tiên gạt hết tất cả hạnh phúc yêu thương ngày xưa vẫn còn tha thiết lúc anh chưa nhận biết sẽ có lúc phải tan biến sự thật là anh còn yêu em nhưng phải làm sao đây người ơi chia tay nhau sẽ rất dễ nhưng cũng quá khó tìm lại ở trên môi tự tập quên em đi học cách nhận biết là anh hết yêu em thật rồi tình yêu có nghĩa sẽ đến với em một ngày nào đấy gạt đi nước mắt thôi nghĩ về em tìm về nơi chốn bình yên gạt đi nỗi nhớ cứ mãi theo anh như ngày đầu tiên gạt hết tất cả hạnh phúc yêu thương ngày xưa vẫn còn tha thiết lúc em chưa nhận biết sẽ có lúc phải tan biến sự thật là anh còn yêu em nhưng phải làm sao đây người ơi chia tay nhau sẽ rất dễ nhưng cũng quá khó tìm lại ở trên môi tập quên em đi học cách nhận biết là anh hết yêu em thật rồi tình yêu có nghĩa sẽ đến với em một ngày nào đây. rồi người lặng lặng xa đi bỏ lại mình anh nơi đây anh yêu thương em nào có lỗi giờ này người nói kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này người nói hai chúng ta cứ như vậy đi dù lòng nhận biết tất cả tất cả đã không còn nữa rồi chờ anh niềm đau người cứ ngỡ làm vậy anh sẽ quên anh phải quên sao đây bao tháng năm em đêm mình bên nhau biết bao nhiêu ngày vui vậy mà trái tim em vội thành lòng thế sao vậy là chúng ta đã không còn có nhau giọt nước mắt anh không ngừng rơi mà em vẫn quay đi thật nhanh quên đi bao nhiêu lời em nói giờ này người nói kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này người nói hai chúng ta đã không hợp nhau rồi người lặng lặng xa đi bỏ lại mình anh nơi đây anh yêu thương em nào có lỗi giờ này người nói kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này người nói hai chúng ta cứ như vậy đi dù lòng nhầm biết tất cả tất cả đã không còn nữa đâu anh vẫn chia tay giờ này mình đã không còn hiểu nhau rồi người lặng lặng ra đi bỏ lại mình anh nơi đây anh yêu thương em nào có lỗi giờ này người nói kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này người nói hai chúng ta cứ như vậy đi dù lòng nhận biết tất cả tất cả đã không còn nữa em biết tất cả tất cả đã không còn nữa chân thành và cũng đã từng hạnh phúc ở bên nhau trải qua bao nhiêu buồn đau lúc ban đầu để đến cuối cùng ta vẫn lạc mất nhau ở bên em chưa được lâu nhưng anh cảm thấy hạnh phúc rất nhiều giờ xa nhau lòng anh đau em không thể hiểu được đâu chắc em không thể hiểu được đâu thật tâm anh cũng không muốn thế này vì tình yêu chúng ta đang nồng say như vậy mà giờ xa nhau tim anh đau lắm em ơi em có hiểu không tôi và cùng không cùng em đi đến hết cuộc đời chỉ cần nhìn thấy em vui thế này là trong anh hạnh phúc lắm rồi được lâu nhưng anh cảm thấy hạnh phúc rất nhiều giờ xa nhau lòng anh đau chắc em không thể hiểu được đâu thật tâm anh cũng không muốn thế này vì tình yêu chúng ta đang không say như vậy mà giờ xa nhau tim anh đau lắm em ơi em có hiểu không anh không thể ở bên em nữa rồi và cũng không cùng em đi đến hết cuộc đời chỉ cần nhìn thấy em vui thế này là trong anh hạnh phúc lắm rồi xa nhau tim anh đau lắm em ơi em có hiểu không anh không thể bên em nữa rồi và cũng không cùng em đi đến hết cuộc đời chỉ cần nhìn thấy em vui thế này là trong anh hạnh phúc lắm rồi chỉ cần nhìn thấy trong anh hạnh phúc lắm chẳng còn ai chờ anh trong đêm làm sao xóa đi hết cuộc tình làm sao xóa đi hết bóng hình nếu như đã cho yêu ai rồi một lần thôi hãy cho anh biết người thay thế có tốt hơn anh mà sao nỡ vội vã quay mặt anh sẽ quen thôi không đau buồn xa rồi bỏ anh cô đơn nỗi đắng cay ai hiểu được cho anh em xa rồi một mình anh lẻ loi chẳng còn ai chờ anh trong đêm làm sao xóa đi hết cuộc tình làm sao xóa đi hết bóng hình nếu như đã chót yêu ai rồi một lần thôi hãy cho anh biết người thay thế có tốt hơn ai mà sao nỡ vội vã quay mà nếu như thế anh sẽ quên thôi không đau buồn làm sao xóa đi hết cuộc tình làm sao xóa đi hết bóng hình nếu như đã cho yêu ai rồi một lần thôi hãy cho anh biết người thay thế có tốt hơn anh mà sao nỡ vội vã bước đi nếu như thế anh sẽ quên thôi không đau buồn nếu như thế anh sẽ quên em không buồn anh chẳng trách làm gì khi em đã đổi thay ngày xưa ta bên nhau còn đâu nữa nhưng ân ái hôm nào em có nhớ tình ta sẽ mãi không nhạt nhòa anh sẽ cố tìm quên bao yêu thương ngày xưa và chúc em hạnh phúc ngày mai xưa ta bên nhau tình ta như trăng sao nay em ra đi anh chẳng trách em làm thiên người ơi xóa hết những dấu vết ta trao nhau ngày xưa con tim cô đơn anh lẽ loi trong chiều mưa tình ta nay phai phôi tình ta nay chia đôi người yêu ơi cô dâu nước mắt để xóa đi bao niềm đau xưa ta bên nhau em ngày sau còn đâu em yêu ơi ngày đôi ta bên nhau nay đã xa rồi trách làm gì khi em đã đổi thay ngày xưa ta bên nhau còn đâu nữa nhưng ân ái hôm nào em có nhớ tình ta sẽ mãi không nhạt nhòa anh sẽ cố tìm quên bao yêu thương ngày xưa và chúc em hạnh phúc ngày mai xưa ta bên nhau tình ta như trăng sao nay em ra đi anh chẳng trách em làm chi anh người ơi xóa hết những dấu vết ta trao nhau ngày xưa con tim cô đơn anh lẽ loi trong chiều mưa tình ta nay phai phôi tình ta nay chia đôi người yêu ơi cô dâu nước mắt để xóa đi bao niềm đau xưa ta bên nhau em nói yêu đến ngày sau còn đau em yêu ơi ngày đôi ta bên nhau ngày đã xa rồi xóa hết những dấu vết ta trao nhau ngày xưa con tim cô đơn anh lẻ loi trong chiều mưa tình ta nay phai phôi tình ta nay chia đôi như yêu em anh thế giới bao la nó cũng chẳng phải là đại dương mênh mông mà đó là tình yêu anh dành cho em anh hy vọng một ngày một ngày em sẽ cảm nhận y ya